mới nãy xuống xuống rồi luôn sao ngồi đây vậy đâu máy đâu đồ ăn ngon lắm trời ơi chỉ có sạch có hơn mấy order ra những cái món đặc biệt vậy thôi nè nè nè mối tình tay ba nè thấy không nè mẹ ơi ở đâu mà ra được trong bãi nước cội dừa trứng lấy anh hả tôi có kìa có kìa rồi đây là uống nước đó và cuối cùng là yêu con heo đi con đi ha vô Kém Where are you? Đứng sau anh Yeah, get in Get in, thing Wait a minute, wait for Kim Ai nói gì nghe lời Ờ, kệ đi Tay sai Một, hai, ba, hit Anh đi qua Thế rồi Ôi, Ôi. Là những tấm hình mọi người. Mọi người lấy được Ok, nhìn ngoái này luôn cái buông em kia. Đây chị La La này. Sorry, chị nhìn em cái với chị. À, à. thôi múa như vậy đủ rồi đây mấy cưng banh ốc quên vén màn cho chế trời ơi như quỷ nét vậy đâu bà mấy đứa bay cứ tưởng là hàng nga à quý vị và các bạn cứ tưởng hôm nay là hàng nga đáng thế à dạ không em là bà nội của con hàng nga con hàng nga nó múa xong nó chạy xô rồi còn em em ở đây em hốt luôn cái đống này chị ở đâu rồi bà ơi bà cái gì ôi rồi ôi hôm nay ai cũng đẹp thế nhỉ ôi ai cũng xinh thế nhỉ không ai thua ai cả người nào cũng đòi mặc đồ đẹp ờ hình như là quý vị và các bạn đang đi họp tổ dân phố đúng không ạ đúng không ạ oh, hèn chi sinh nhật, à, xin nhận xin nhận của à hình như sinh nhật của một thằng sói con năm áo quần sói ca là đúng không đúng không ôi rồi ôi là đây bà bảo đúng rồi đẹp trai quá hôm nay sinh nhật của con đúng không Thế đúng rồi bà Thế con có ước gì không? Có ước đẹp giống bà <laughs> Không bao giờ con đẹp được giống như bà Con phải đi tu và đặc biệt con phải có căn <laughs> Thì con mới đẹp được như bà Còn ước cái khác đi con Con ước nhiều lắm Con có mấy trăm điều ước luôn một Nhưng mà Một thôi đúng rồi bây giờ cái gì dễ không muốn không muốn các anh kia cho bạn trẻ <laughs> chuyện nhỏ bà sẽ hô gió bà sẽ gom mây rồi bà sẽ biến cho con một cái bánh to một cái bánh kem mà to hơn cái mặt của con rồi. hô biến biến biến biến sẽ mở nhạc lên biến biến biến trời đất ơi bà xin lỗi trên đời là có phép nhưng ở dưới đây là phải nhờ yeah. quá tuyệt vời luôn bà ơi wow wow ôi còn mất đi à bưng bưng bưng đi bưng đi chứ tôi hai thằng này nó đứng nó cứ cầm một hồi nó mệt <laughs> bưng wow bà hay quá bà ha bà hồ biến là có cái bánh liền luôn ê lớn tuổi nó thế đấy có con nào mà lớn tuổi mà nó không đi xuống dưới đây không con gì à, thì... con nói gì đi con ngay lúc này đi hơn uh, một năm trong một được một ngày à, tết là một ngày em là hai và sinh nhật của bất kỳ ai đó trong đời này cũng đều có quyền được ước cho mình hơn ước uh, nhiều lắm ước một tới một trăm điều lận uh, ước sao cho cái một trăm điều đó sẽ thành sự thật giờ nói vài điều trước thôi quan trọng nhất là sức khỏe uh, của đàm minh hưng và của gia đình đàm minh hưng và những người thân yêu ít nhất là những người đã có mặt nơi đây sẽ luôn luôn khỏe mạnh mạnh khỏe hơn bao giờ hết à, lúc nào cũng bình yên à, ước ừ, cho lúc trước thì không có thèm tình yêu yeah, dạ, hết sự nghiệp hơn bây giờ thì à, thấy ai cũng có mình và nó cũng muốn à, muốn có một tình yêu có thật à, để với mình à, chỉ đi show khi vali cũng một mình cái gì cũng làm một mình hết Đem về hát xong cầm cả đống tiền về cũng cái đầu ngủ một mình mình không à là không có ai đếm phụ <laughs> cho nên muốn kiếm một cái người yêu thương mình thiệt à. Dạ. yeah. và lúc trò sự nghiệp của hưng à, sẽ đi như thế này thêm uh, à, 10 năm nữa thôi yeah. Dạ. năm ngoái năm ngoái ước 10 năm là năm nay vẫn 10 năm tiếp <laughs> năm sau cứ 10 năm nữa như vậy à, và có một điều rất đặc biệt Vâng xin được à, cảm ơn đến tất cả mọi người đã có mặt ở đây Cảm ơn đến những người thân yêu nhất Thưa quý vị, chính quý vị là những người đúng nghĩa là thân yêu nhất của Hưng à, Đó có cái, cái sự hiện diện ở đây Cảm ơn cái sự lựa chọn từng cái màu sắc trang phục theo đúng à, Hưng đã à, đã nói, đã đề nghị Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn uh, à, Jen Cảm ơn tất cả những ai đã làm nên cái buổi sinh nhật của Hưng ngày hôm nay à, chút xíu rồi sẽ nói tới từng người từng người sau còn bây giờ thì cho phép Hưng được à, cắt bánh và nâng ly để mà chúc sức khỏe cho chính mình chúc sức khỏe và xin được à, tuyên bố buổi tiệc xin được phép bắt đầu ở trên cái bài hát này có một cái dòng nhạc và có dòng chữ cuối cùng là tình vơ vơ thường sẽ cắt bỏ cái chữ tình vơ vơ đó đi nhá và bạn xin lỗi rồi cảm ơn cảm ơn vũ hà cảm ơn là bước nhảy cảm ơn các em thật là nhiều cảm ơn dương triệu vũ cảm ơn thu hà cảm ơn và cho đến ta bắt đầu bữa tiệc nha ở xa xa kia là những món ăn rất là sài gòn chúng tôi cái kỳ công lắm để đặt mang nước sài gòn đó sau đó là có những món ăn khác tiếp nữa sẽ được phục vụ tận bạn mọi người còn bây giờ xin mời mọi người hãy là người sài gòn bữa đến những món ăn đặc kia rất rất rất sài gòn lên đây với anh đi chị thanh hà dương chị vũ quang vũ lệ quyên ơi lên đây cứ rồi rồi bảo anh quốc thiên vũ hà cũng lên sân khấu giá hồng ngọc nghệ sĩ lan tha đứng ngồi xuống xíu em anh người anh đứng ngồi xuống xíu cẩm ly anh ơi cẩm ly ơi cẩm ly à đạo diễn minh vi ai ta Minh Nhung Minh ơi Anh Quang lên ơi Anh thấy Châu Anh Elvis Phương anh ca sĩ trẻ Kiwi Phi Nhung Kim Lý Phi Nhung Phi Nhung Phi Nhung ơi Vui lại mọi người ơi, lại dạ. dạ. Thật ra thưa quý vị, Hưng, uh, à, Hưng quên lúc đầu Hưng Trọng thông báo mọi người là uh, mình sẽ không có livestream nha, không livestream Tại vì nếu mà cái sự đặc biệt của mặt của mọi người có mặt ở đây nó là rất đặc biệt rồi tại sao mình phải phục vụ số những người ở nhà không được quyền đặc biệt đó nữa à, thật ra thì có rất là nhiều trung tâm đã trả lời à, đã làm việc Thương Thảo để mà trả tiền hơn để ra livestream nhưng mà không có chịu, không thèm à, à, Hương muốn này nó rất riêng biệt cho nên là mọi người có thể um, lùi lắm mọi người bây giờ cũng lỡ rồi các bạn chơi chơi sao chơi đi còn có Phượng Vũ nè anh Lê Quang cho một tấm đông nghệ sĩ nhất dùm hơn nha lôi nữa lôi nữa lôi nữa lôi nữa mọi người ơi lôi hết luôn lôi nữa đi không mang không mang này đâu rồi rồi rồi chân dơm lại còn ai nữa đủ rồi ok đủ không đủ không ca sĩ Thiều Bảo Trang nè Mèo Phương Nguyên nè lên giùm hơn đi Bình Minh, Bình Minh Bình Minh Kim Lý Kim Lý <laughs> Phượng Vũ Kim Lý anh ơi à, Xuân Nghi Kim Lý Cất the voice, Quân đâu the voice, it's Victor à, Tôi đến sông ca đâu Kim Lý anh ơi Tràn lên, tràn lên, tràn lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên Cho nó rần rần rần, nhạc sĩ bất Nhiên à? Ai nữa ta? còn nhiều người lắm luôn đấy. ai là nghệ sĩ ca sĩ bước lên với hương đi được nha ừ. lên trên lên trên lên trên các con lên trên phía sau và phía sau phía trước cho nghệ sĩ lên đây nghệ sĩ lớn tuổi đó rồi ra phía sau ra phía sau nha ai nữa ta đạo diễn trẻ lâm thành kim come here à. lên lên lên lên lên lên luôn ra phía sau luôn lên lên ra phía sau nha ra phía sau đứng nha anh chị ngồi sau xuống đây với hơn đi bên chị là ly ly ly ly trường hai trường xuống đây xuống đây không có ngồi đứng lên đứng lên đứng lên đứng lên đứng lên đó được sáu rồi không phải lùi nữa đó chứ không chụp không tới đâu lên trên trên sáu sân khấu rồi không lùi được nè lùi được đứng lại đây khu này là cái này đó ra đằng sau hai hàng ngang đây nè giờ bán này cũng hết sân khấu rồi cảm thân qua đây qua đây chàng màn hình ở dưới thành thành xuống đây anh quang lên xuống đây quang lên xuống đây anh cô lên che cô lên cái tường em cô lên xuống đây đi mình nguyên rồi rồi quang dũng quang dũng đâu còn kia quang dũng xuống đây hôm còn hai nữa nè giờ anh đã cho đậm em xương ồ diễn viên điện ảnh còn thanh tâm luôn ta thanh tâm hoài lắm còn thanh tâm please nhanh lên lên thank you của mình thôi cảm ơn nha đang quay phim bỏ bạn đồng phim đóng máy sớm tôi quay về đó stay here luôn tôi được tặng danh ngủ nha Phải long ơi con đâu rồi còn ai nữa ha sáng khó sự quá anh linh rồi anh linh trên rồi thanh thảo có luôn mc xuân thảo đâu rồi ta rồi ha chụp hình ha. à sẵn rồi cho mời siêu mẫu cẩm nhung đi một người bạn thân của anh bên đây nhanh lên tôi hết kìa mọi người có đồng ý với hưng là phải mời diễn viên điện ảnh kỳ cựu thủy tiên đúng không ạ à? chị thủy tiên chị là nghệ sĩ đó nha chứ mà chị nhân nhân đâu còn đây quân ngọc nguyên come here và hưng phải mời đúng một người này nữa chị này còn nghệ sĩ hơn tất cả những người này luôn mà liên phạm <laughs> xin mời chị liên phạm đến đây ạ cựu ca sĩ xin mẹ đến đây luôn tên kệ lắm rồi rồi chị liên phạm ơi đến đây em em đến đây đi em Thôi còn thiếu sót ai nữa đừng có giận hờn gì nha Còn ai không ta dạ vâng. Cái người đó không có mời được Vâng, một chàng soái ca đúng nghĩa luôn Kim Lý Come here Where are you honey? Yes Thank you Tiếng Tàu mới hiểu hả? Can you speak Czech? Stay here Why do you want to stay? <laughs> Just stay here Okay, yeah. Dạ dần lùi lùi các em lùi dần rồi đi nha sẽ mời sẽ em dồn dồn dồn lùi lại nha dồn lùi lại mới chụp được hình này không hết được không hết được thì sao anh còn thiếu ai xin lỗi nha chạy lên giùm hơn cái đạo diễn hồng ánh chết rồi trời ơi tại vì hồng ánh đâu rồi ơi ôi trời ơi siêu sao minh trang chị minh trang ơi lên đây với em luôn nè còn nếu ai nữa ta chị minh trang chị minh trang lên luôn lên luôn không sao không sao anh này anh nè Đợi diễn viên bình minh còn ai nữa không ta nhạc sĩ việt anh nhạc sĩ anh khoa rồi ờ, chưa rồi chưa Đây là thiếu người, đây là thiếu người Minh Minh, Minh lên đây nè Quách Ngọc Hoàng Rồi ha Không còn thiếu ai, tự động nhảy lên hơn nha, đừng có giận nha Một Hai Ba hiếm khi nào có hình nghệ sĩ đông như vậy lắm luôn á nữa là bán rồi thế kia cảm ơn cảm ơn mọi người nhiều lắm cảm ơn đi đi đi đi thôi ok ok đó nhìn nó vừa vừa trước nha chỉ nha rồi nhìn nhìn à, nhìn dữ chứ dũng luôn dũng luôn vâng nhìn dữ anh ơi cái này cân dũng đây đứng cần tim áo nâu nấu sòng kìa rồi rồi nhìn dữ anh ơi nhìn dữ anh ơi rồi nhìn mấy em cái anh ơi rồi anh cảm ơn cảm ơn nhiều lắm rồi chúng ta sẽ